cho du đi đến muôn nơi tìm ta khắc ngơ hoài những lời dần thương trải bao năm tháng dặm trường ước mong gặp mơ lại người thương năm mơ anh nghe ngọt tiếng em ca anh nghe sâu lắng mặn mà tình quê tình quê tha thiết dài dề hồn quê ví dặm say mê lòng câu hát được lương cỏ xa muôn dặm mười phương em vẫn chờ đường vô sự nghề lòng ta nhớ bạn răng răng nụ anh nghe ngọt tiếng em ca anh nghe sâu lắng mặn mà tình quê tình quê tha thiết dài dề hồn quê ví dặm say mê lòng người say câu hát những lời dần thương em dằn nọ nên ngược lương có xa muôn dặm mười phương em vẫn chờ rơi năm nào sông lam sông vô xa cao người thương năm cũ nơi nào biệt chăng sông buồn răng mắt ánh trăng lòng ta nhớ bạn răng răng nổi nửa câu em đời bên câu